Câu chuyện phấn đấu sự nghiệp, hai anh em mồ côi thành triệu phú sau thảm họa kinh hoàng. rốt và bao trở thành triệu phú từ đôi tông sau thảm họa sóng thần là minh chứng sống về bài học của ý chí kiên cường. Có lẽ không gì có thể kiên cường được bằng ý chí tinh thần của con người nếu nó có động lực bên trong. Chúng ta có thể mất mọi thứ, từ gia đình, người thân, hay những thứ giá trị vật chất, một khi vẫn còn đó sự kiên cường thì chúng ta vẫn có thể vực dậy và chiến đấu lại với số phận ác nghiệt của cuộc sống, chỉ những người đã từng trải qua những bi kịch thảm khốc mới có thể hiểu được điều này tình yêu và cách giáo dục khác người tạo ra những con người khác người. Vào tháng 12 năm 2004, một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử đó là trận sóng thần tại Ấn Độ Dương đã ập tới và cuốn đi tất cả. Gia đình Phóc Can, đang trong chuyến du lịch nghỉ ngơi tại Sri Lanka, cũng là nạn nhân của trận sóng thần kinh hoàng đó. Hai anh em Rock và Paul may mắn khi được bố mẹ đẩy lên nóc khách sạn nơi họ đang ở, cả hai sống sót khi bám được vào một thanh kim loại nhưng bố mẹ họ đã bị cơn sóng thần cuốn đi. Và hai anh em họ trở thành trẻ mồ côi vào thời điểm đó, Rob 17 tuổi và Paul 15 tuổi. Không tiền, không hộ chiếu, nhưng với sự giúp đỡ của người dân tại Sri Lanka, họ đã được đi nhờ 200 km đường để tới được sân bay gần nhất. Trước đó, khi Rob 13 tuổi và Paul 11 tuổi, bố mẹ đã chuyển họ từ trường học tại Anh sang một trường học tại Ấn Độ. Được bố mẹ giáo dục và rèn luyện sức khỏe khác người bằng những chuyến đi vòng quanh thế giới giúp đỡ mọi người xung quanh, Rob và Paul đã sớm có sức khỏe cũng như tinh thần khác với những đứa trẻ cùng tuổi từ thoi thóp sự sống tới thành công, từ bi kịch tới chiến thắng. Dựa trên niềm tâm huyết mà bố mẹ đã để lại, đó là ước nguyện chu du khắp thế giới, hai anh em đã tạo ra một thương hiệu dép Grandit độc quyền. Tại Grandit, những đôi dép tông bán rất chạy, 10% số tiền lời được từ việc bán dép sẽ được họ góp vào quỹ từ thiện trẻ mồ côi. Hiện tại, họ đang tiến hành xây dựng một trại mồ côi cho những trẻ nhỏ kém may mắn tại Sri Lanka, nơi đã giúp họ vượt dậy từ sự tàn phá của thiên nhiên. Giống như câu chuyện sống sót kỳ diệu của hai anh em Rock và Paul, công việc kinh doanh dép của họ cũng vậy. Chỉ từ con số 0, đến nay Grandit đã phát triển thịnh vượng, lợi nhuận bền vững và được xem là một trong những doanh nghiệp làm lợi cho thế giới bởi họ không chỉ làm kinh doanh mà họ còn làm từ thiện không ngừng. Hãng dép tông Grandit đến nay đã giành được không ít thành công, thậm chí thương hiệu này còn rất phổ biến với cả những người nổi tiếng và giàu có như Richard Branson, Jessica Alba, Wang Dyson. Chưa kể, hai anh em nhà Phóc Can còn từng được mời tới cung điện Buckingham để nhận bằng khen của Thủ tướng David Cameron và Thị trưởng London Boris Johnson cho doanh nhân tiêu biểu. Anh em nhà Phóc Can có thể mồ côi bố mẹ hay trắng tay hoàn toàn sau một vụ sóng thần, song thay vì bó chân bó tay với số phận, họ lại lội ngược dòng, lấy mọi bi kịch mất mát làm động lực vươn lên. Rob Phóc Can chia sẻ rằng, có thể bạn đang đứng trên quá khứ đau buồn thảm kịch, nhưng với sự giáo dục tuyệt vời của bố mẹ, chúng tôi sẽ không quay đầu lại mà sẽ hướng ra ngoài và bắt đầu một chương mới trong trí nhớ của bố mẹ chúng tôi. Chỉ riêng trong năm 2014, Gandip đã bán được 250.000 đôi tông, dự kiến con số này sẽ còn tăng đều. Lợi nhuận thu lại càng lớn, quỹ từ thiện trẻ em mà họ đóng góp ngày càng nhiều, điều này đáng để bố mẹ họ tự hào. Kiên trì tới cùng, bất chấp mọi trở ngại. Không bao giờ có thể dám kỳ vọng Gandip sẽ có thể làm tốt đến như vậy bởi đã có quá nhiều thương hiệu dép nổi tiếng trên thế giới. Trong những ngày đầu mới lập nghiệp, hai anh em gặp nhiều khó khăn. Một lần họ đã bị kiện vì ăn cắp bản quyền của công ty khác. Họ đã nhận ra điều cáo buộc trên là đúng và thừa nhận sai lầm ngay lập tức. Sau đó, hai anh em không từ bỏ, vẫn làm lại từ đầu và tạo ra một thiết kế mới độc quyền thực sự độc đáo. Và thành quả đến với họ được như bây giờ. Bài học thành công. Rốt đã chia sẻ, cuộc sống của chúng tôi có chút điên rồ. Chúng tôi còn khá trẻ, còn rất nhiều thứ chúng tôi phải làm nhưng một thông điệp tôi muốn chia sẻ với mọi người, đó là hãy luôn giữ ý chí kiên cường với niềm đam mê mà mình đã chọn. Nói cách khác, khi cả thế giới đổ sập dưới chân thì chỉ cần tiếp tục di chuyển hướng về phía trước. Đừng bao giờ nhìn lại những điều đã qua. Thế còn bạn thì sao? Con người sinh ra phần đông là trong nghịch cảnh, chúng ta phải đối mặt với những nghịch cảnh đó mỗi ngày biến đổi, nếu ngục gã thì chúng ta bị chính nghịch cảnh đó đánh gục, còn từ nghịch cảnh đi lên thì thành công vang dội, như cây rừng mọc trên đất sỏi cằn thì tạo gỗ quý vậy. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại ở bài viết sau.